Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 9 năm 2022 Sản phẩm đất Xuân Trường tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt giá 2,1 tỷ đồng, diện tích 2.100m2 Sổ nông nghiệp riêng Đường bê tông 3,5m hướng Nam cách trung tâm thành phố Đà Lạt 15 km, cách quốc lộ 20 khoảng 900 m, nằm ở vị trí cuối Xuân Thọ, đầu Xuân Trường, gần hầm Hòa Sa. Là khu vực thích hợp để nghỉ dưỡng, đầu tư, kinh doanh các dịch vụ lưu trú, du lịch. Sản phẩm đất măng linh phường 7, thành phố Đà Lạt, giá 5,2 tỷ đồng, diện tích 232 m2, sổ xây dựng riêng. Đường ô tô, hướng Nam cách trung tâm thành phố 8 km, gần mây lang thang. Là khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Sản phẩm đất măng lin thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt, giá 6 tỷ đồng. Diện tích 210 m2. Sổ xây dựng riêng. Đường ô tô hướng đông bắc cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8 km, gần Mây Lang Thang, là khu vực tập trung nhiều biệt thự sang trọng, nằm trong khu biệt thự 5 star sang trọng, an ninh cao, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, định cư, kinh doanh các dịch vụ lưu trú, du lịch. Sản phẩm đất Xuân Thọ thuộc xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, giá 1 tỷ đồng, diện tích 3.000 m2. Pháp lý rõ ràng, đường xe máy, hướng Tây Bắc. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 18 km. View rừng thông, triền đồi, có suối nhỏ chạy qua, thích hợp để trồng trọt, đầu tư, nghỉ dưỡng. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi chi tiết thắc mắc về các sản phẩm được giới thiệu trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi.